na thu pa puak na ai zo na fellowship ai zo ina nei khom ni ki holim na nei khom pak ni ma eh happy new year la sa e. zia zia ni ai ivek bi ting tong ni Mày kia xe xe nè, kia đâu xe xe xe nè bơ Mãi tay To you Happy New Year to you. Happy New Year to you all. Happy New Year to you. May God bless you always. May God bless you always. May God bless you for

sung a chu pa nam kim tung sunga chupa nam kim po bi sunga chupa nam kim po bi sunga chupa nam kim tung ta he tung ta he po bi sunga chupa nam kim tung ta he tung ta he po bi sunga chupa nam kim tung po bi sunga chupa nam kim nam kim po bi าำมตุตาเฮุตาเฮ ลุงดำไม่เลตุกิกชัยตาโตปันทุพังเป็นตาเฮนตปาหอยนาเตหังินะตุนิจิดำตะกาเอเต็งองค์กายคอมินะ อามาหอยนาเตเลแฮปปี้นิวยอรดอนเทนาทุปาเตนิทังมวกเทนา